Xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại thì Giang đang có mặt tại thôn Giàng Păng, thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Trước mắt quý vị và tất cả các bạn thì thấy một con đường uh, đang xuống đây Và một con đường thì rẽ uh, sang bên uh, tay phải Và đi thẳng vào thì là thuộc thôn Làng Mảnh xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Từ đây vào thôn Làng Mảnh thì còn hơn 6-7 cây số nữa Cũng hầu như là toàn đi đường đá với lại là từng đất thôi và thời gian à, tới thì Giang sẽ làm cái con đường bê tông Là con đường rẽ bên tay trái này Thì con đường bê tông này thì à, như video hôm trước mà Giang cũng đã chia sẻ Một video và bác tủa đã mong muốn là bà con có một con đường bê tông ấy Hai là là một video Giang chia sẻ là bà con đã lấy xi si rồi Thì à, cũng xin thưa với quý vị tất cả các bạn luôn thì thôn Giàng Pằng này Từ cái vị trí mà Giang đang đứng này để ra đến thôn Bản, Giàng Pàng thì còn khá là xa nữa Tới đây mọi người phải chạy một con đường đây là Hầu như là đá và đất Và con đường này thì uh, ra đến cái ngôi nhà mà trắng trắng kia Quý vị có thể nhìn thấy đó Từ ngôi nhà trắng trắng đó uh, lên đến bản uh, thôn Lên trên bản nữa thì còn khá là xa nữa cơ Nhưng mà cái con đường mà khó khăn nhất là bà con là là con đường chở thóc lúa hàng ngày bà con đi làm nương ấy thì à, bác trưởng thôn bác tủa cũng đã chia sẻ và mong muốn là có một con đường là bê tông để bà con có thể đi lại thuận tiện hơn trong quá trình mà đi à, làm đồng làm lúa ờ, mùa màng chở thóc rồi là chở những cái sản phẩm nông nghiệp của bà con về ấy. thì à, Giang sẽ làm cho bà con con đường rộng khoảng 1 mét và dày từ 10 đến 12 cm để cho bà con thuận tiện hơn thì à, trong quá trình mà Giang à, chia sẻ thì à, Giang có nhận được À, của cô giấu tên ở bên Na Uy là tổng số tiền là 51 triệu 850 ngàn đồng hai là của cô Nhàn Vũ là một triệu đồng còn dư từ hôm trước ba là của à, cô Đà Lạt là cô Lan ở trong Đà Lạt 2 triệu đồng và bốn là để Giang nhận thêm được một cô Thái ở Hà Đông hôm qua mới gửi tiền cho bà con là mong muốn ủng hộ bà con thêm một triệu đồng nữa đó thì à, hôm nay thì à, Giang vào đây để tiếp tục chia sẻ tới à, quý vị tất cả các bạn là cái à, con đường này thì à, Giang cũng mới vào đến nơi thôi từ đây mà ra đến cái vị trí mà trước video trước mà quý vị quan tâm ấy, chỗ mà Giang lấy xi đầu tiên ấy, giai đoạn ngã ba quốc lộ 32 nó rơi vào 30 cây số cơ khá là xa nếu mà mùa mưa thì đi lại rất là khó khăn luôn không thể đi được nắng thì không sao nên bà con hôm trước có chia sẻ đấy bác tủa nói rồi thì hầu như từ đây xuống là xuống đến vị trí bà con làm lúa thóc lúa này hơn một cây số cơ một đoạn đường hầu như toàn dốc thôi xe đi mùa nắng này còn phải một người đẩy và một người lai một bao thóc mới lên được con đường khá là xa thì hôm nay thì à, bà con à, buổi đầu tiên là xuống làm cái mặt bằng trước Giang cũng bảo bà con và điện hộ hôm qua thì bà con đã họp rồi đấy thì hôm nay thì Giang mới vào đến nơi thôi hiện tại cũng chưa trưa rồi chắc bà con vẫn đang làm ở dưới trên cái đoạn dưới dưới rồi à, bây giờ mình sẽ xuống dưới đó để xem bà con làm nào nhé xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video không là, là, là đi ra làm từ dưới lên rồi không mọi người phải làm âm này ấy. có nghĩa là một nửa âm này một nửa nổi có đào xuống là khoảng tầm 5 cm rồi về đào chìm đúng là 5 cm còn để uh, trên là mình để 5 cm là sau này mình là nửa âm đấy nửa tà đấy thì bê tông chắc nếu mà người đổ nó nổi trên thì sau này bê tông khói mưa nó sẽ bung hết bê tông nó không có tác dụng hôm nay chú có vào không à, ờ, chú uh, ờ, ở bên uh, phó thôn ấy. rất khó chứ có à. à rồi cái này anh báo cáo anh là cái chỗ này toàn đá thì của em chắc không thể đào được sâu ờ à, đúng không nào nông nông rồi nếu mà đá đúng quá mà cái cái chỗ nào mà đất như đào như em bên ở dưới này thì nó cũng đào rồi như cũng đào khoảng tầm này rồi à, tầm này nhưng mà cái chỗ này thì cũng như là toàn đá thôi nó cũng đầu không không được uh, sâu vâng. ừ. như hôm nay thì uh, ngày hôm nay chắc có lẽ là mình chỉ đi làm mặt bằng nguyên thôi Để từ dưới ờ, uh, trong cái lá cờ bà con cắm gì kìa ừ. Vâng. chủ yếu là cái đoạn dốc này này đoạn dốc này rất là khó để mà lên nên là quan trọng mình làm cái đoạn dốc này như lên toàn dốc tắm thôi nha quý vị nhá nắng thì à, bà con làm nghỉ là chiều mình lại làm tiếp nắng quá ở ờ, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại cái khu vực mà bà con à, làm lúa làm thóc và hoa màu cũng như là trồng cây cái vị trí này thì là Giang sẽ đi từ đây lên phía trên à, cái chỗ mà bắt đầu rẽ xuống khu vực mà bà con làm lúa này này để xem chính xác đó là bao nhiêu à, mét thì à, hiện tại thì cái công tơ mét của Giang là chạy số 5 này đó bắt đầu số 1 Đấy thì cái khu vực này thì Giang cũng xin thưa với quý vị và tất cả các bạn luôn là khu vực này là 85 hộ dân ở trên thôn Giàng Bằng thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn này thì đa số bà con là làm Dụng nương ở trên này này đấy ở cái khu vực này đấy, khu vực này có nước thì bà con mới làm được cái uh, canh tác được cái uh, ruộng này nương này đấy là chăn nuôi hoa màu này đa số là bà con là vào cái con đường này đấy, như video trước mà giang chia sẻ thì uh, cái bác tủa này thì bác mong muốn là có con đường ấy để sau này bà con uh, chở lúa chở thóc chở gạo hoa màu về nó dễ dàng hơn đấy tại vì là cái con đường này bà con là đi lại hàng ngày là một người này xuống nương này Đấy, xuống lá nương để mà chăm sóc cây cối này hoa màu lúa này rồi là chăn thả gia súc ấy đường đi lại rất là khó Nên bà con thì là đang à, bắt đầu là chiều nay là làm trên đấy rồi à, hôm nay là mình đi san mặt bằng trước bây giờ mình sẽ lên trên đó để xem chính xác là bao nhiêu cây số nhá thì nên trên đó thì mình sẽ quay lại cho mọi người biết đây, số 5 nha mọi người nhé Đứng từ ờ, vị trí ờ, trên ờ, Giang đang đứng này thì quý vị và tất cả các bạn sẽ hình dung nó dễ hơn cái con đường vào đến khu vực bà con làm nương dãy chăn nuôi này thì đây là cái con đường hầu như là mình phải lên dốc quý vị ạ và nói là dốc không thể đi được số 2 đa số là phải đi một số 1 hết mới lên được cơ nên là chở được một bao thóc bao lúa về đến trên lên trên bản nữa thì còn rất là xa đây hầu như là toàn phải đi ờ, đoạn đường cua này Ui, cua này toàn cua tay áo này đó một trăm phần trăm là mình phải đi số 1 bò Đấy. xe mình đây là trời nắng nhá nếu mà lai thì mình không thể lai lên được nên là rất là khó khăn vất vả chặng đường ờ, mình lên ờ, xe đi lên đây thì cũng đã lên đến vị trí ngã ba này rồi thì uh, lên đây thì uh, nhảy con số 6 và thêm con số uh, à, 1 nữa đấy là vị trí đấy là mình uh, một cây mốt sáng nay mình đi đo bà con là đo một cây hai đấy là là một cây hai thì vị trí này xuống đến uh, khu vực bà con làm nương ấy. làm uh, dụng lúa này hoa màu này chăn nuôi này uh, hầu như là phía dưới này hết còn à, như bản thì là đi ra đến bản thì và đến cái nhà trắng trắng kia bắt đầu từ nhà trắng trắng lên bắt đầu mới rẽ lên đến bản trên nữa thì còn hai cây số nữa nhưng là do là cái đường này nó còn bằng đấy đây là một số chỗ để bà con đổ bê tông này trước nhà nước giúp đỡ một chút đổ bê tông thì mình dốc nó khó đi lại ấy. vài đoạn thì là nó còn đỡ hơn nhưng mà do là bà con mong muốn là để à, mùa màng là bà con hầu như là 85 hộ là cứ đi con đường này làm hàng ngày thôi nên là cái thiết yếu thì đang ờ, muốn ờ, giúp bà con là cái con đường này hai là các mạnh thường quân cũng muốn giúp bà con ờ, làm cái con đường bê tông nhỏ để thiết yếu giúp đỡ cái trước mắt đã để bà con mùa màng gặt lúa cấy hái này đi lại nó dễ dàng hơn đấy buổi chiều nay thì tiếp tục là bà con lại bắt đầu làm từ đoạn trên bà con đang đứng bắt đầu lên phía trên xuống ngã ba đó Phơi được này thì à, đá rất là khó Để làm sâu xuống được thì mình cũng bảo bà con là làm bằng nó Nó đá rất là khó luôn này Dốc rất là cắm luôn đấy Đây này là một cái này, đập đá này chiều chiều nay thì à, cái chỗ điểm lá cờ kia mình sẽ đổ một chút ở dưới đó đoạn dốc ấy. bây giờ mình sẽ xuống để cho mọi người xem thi thoảng nó có đoạn bằng bằng này thôi nhưng đa số phải lên dốc đây là cái đoạn dốc uh, khó mà sáng nay bắt đầu bà con đang làm làm lên lên trên đây đấy bà con cũng uh, phát động là buổi sáng là cờ rất là đoàn hoàng để uh, động viên tinh thần bà con làm hôm mà à, Giang đi vào khảo sát cùng với bác tủa đây Ô, cái đoạn này thật sự là mình xuống dốc này xe xe của Giang đi không và đi số 1 mà lên đã khó rồi chứ nói là những cái đường đất ngày xưa à, bà con mà chở thóc lúa vào trong này này thì là có người lăn ở phía dưới còn có vực nữa cơ còn dốc này rất là khó đây sáng nay bà con là đi à, làm làm cái mặt bằng trước rồi sau này cái bên cạnh này Giang sẽ bảo bà con là làm cái rãnh thoát nước để nó không sói vào cái bê tông mình toàn đá này rất là cứng luôn nó rất là trơn dốc này mình đi xuống mà mình còn ấy mà khó bộ đấy Ngoài kia thì à, mấy bác đang ghép cốt pha lúc nó cắm ghép cốt pha chiều nay à, mình đổ một chút đây giờ cũng là muộn rồi 3 giờ rồi Mà từ cái đoạn ngã ba trên nữa để mà chở cát sỏi vào đến cái khu vực mà mình đổ là còn 6-700 ờ, mét này hầu như phải đi xe máy đấy Đây là bác tủa nhá Bí thư chi bộ Bác Tủa chào mọi người cái nhỉ ờ, ờ Anh à <laughs> Khỏe đâu bác Chào chào à, khán giả ờ. mọi người tí à. Đây, Bắt đầu là chiều nay thì à, đổ từ đây đi Vâng, chiều nay thì đổ đây nên là vâng. đang à, đóng cô pha Vâng, vâng Thế còn từ đây đi vào trong thì mình sẽ làm sau Đấy là sau Dưới làng cái kiếm ăn là cái vâng. làng khó nhất trên đấy Vâng, trong hầu như cũng toàn đi đường dốc thôi Đây Nãy là cháu đi vào trong kia bắt đầu đi từ cái điểm cuối nhất ấy, lên đến đỉnh là một cây hai. Đấy. Thì mình cũng bảo bà con là đổ à, rộng là một mét thôi. Trước mà Giang làm con đường tấm lòng vàng là mình đổ rộng một mét hai để hai xe tránh nhau. Đấy là đường lên bản nhưng mà do cái con đường này là bà con đi lại hàng ngày để làm thóc lúa là hoa màu rồi chăn nuôi trong này ấy. Là mình chỉ đổ một mét thôi. em chào anh Chu cán bộ à, cán bộ à, xã đội phó đây của xã Sùng Đô đây quân ở bên đông hơn chú ạ thì quan trọng là cái đường chở nó rất là xa xuống rất là xa Lâu Chỗ bà con ở trên kia vẫn đang làm đường Chở đường lên đúng không? Dọn dọn đường còn mấy hôm nữa nếu mà lấy ít thứ nữa cha với thứ cơ cả có cái chiêu đây bà con là chiều nay là đổ một chút cái này hôm nay là mình uh, gọi là khai trương thôi đấy là đổ một ít uh, trước cho bà con để hướng dẫn bà con làm là bà con cũng biết làm rồi thì mình cũng ờ, yên tâm. Thế mọi người cũng đã từng đi đổ bà con là mình cho đảo 10 bao xi 10 bao xi là được hai khối bê tông à, hai khối bê tông này mình sẽ bảo bà con là đo là chiều dài được bao nhiêu mét à, hai khối bê tông này thì để mình tính cái vật liệu mua vật liệu là khoảng bao nhiêu khối vật liệu trong vòng một cây hai Đấy, còn giai đoạn 1 thì Giang sẽ làm là 500m đầu tiên đó và mình sẽ tính được cái vật liệu là mình cần mua bao nhiêu khối sỏi này bao nhiêu khối cát này còn xi măng thì mình vẫn theo cái công thức là 123 rồi đấy một xi hai cát và ba sỏi đó điều đương nhiên là bà con thì cũng biết về kỹ thuật rồi đây là độ dày thì mình cũng bảo bà con làm dày từ 10 đến 12 cm thì nó mới bền được cái con đường và cái đoạn nào nó dốc cắm cắm hay là mình cũng bảo bà con sau này phải dùng vạch đấy vạch mình làm cái ma sát ấy thứ hai là cứ 4 5 mét thì mình phải làm một cái giãn ờ, cách đây đây đây, đây. mình làm cái giãn ờ, nở đấy giãn nở thì mình dùng cái bao xi kia mình ờ, chập đôi cho nó dày dày một chút chứ còn nếu mình làm bằng gỗ cũng được làm bằng gỗ thì mình lại phải đi xẻ gỗ nên rất là tốn kém nên mình lại chặt phá rừng nhiều quá thì giang bảo là bà con mình mới vỏ xi măng ấy thôi thì mình chấp đôi và nó nó dày ấy nó dày như này thì à, mình làm cái giãn cách nở là cứ ba bốn mét mình làm một cái mình cũng bảo bà con rồi cái đấy nếu không làm thì sau này mà cái khối bê tông nó liền mạch ấy thì nó rất là dễ vỡ và nó đã vỡ mà nó đã gãy thì hầu như nó, nó kéo theo hết nên là mình phải làm cái giãn nở giãn nở sau này đoạn nào nó hỏng thì bà con nó dễ sửa hơn đấy, đường ờ, dốc cắm này chiều nay thì mình chỉ đổ được 10 bao thôi con làm đấy thôi dạ, con chặt lo này mà đâu chặt lo tí nhiều có chứ Đấy bác ờ, lần sau ờ, nhớ bảo bà con nhé Nó đoạn nó dốc như ờ, sang bên kia kìa Rất là dốc Nó rất ít ma sát nếu mà người làm bằng như này Vâng phải vạch cho hình quả chán cho cháu Đây là cháu vạch để cho bác biết cái đoạn này nó Hơi dốc dốc thì mình cũng chưa cần thiết lắm còn riêng mà cái đoạn dốc lên rất là khó luôn thì mình phải vạch mình quả chám à. thì à, mình cũng à, dặn bà con hết rồi còn cái vấn đề bà con đảo vữa thì cũng làm như những cái đoạn đường trước mình làm ở trên một con trải cái con đường tấm lòng vàng ấy là dốc như này mình cũng kẻ như này mình quả chám để sau này nó bám đường nó tốt hơn cái đoạn là nó không dốc quá thì mình cũng không cần một đoạn lên đây hầu như là dốc rất là cắm luôn Đấy. và bản thì à, cũng à, phân công nhau thì chắc chắn là 85 hộ thì cũng không thể đi được hết cả 85 cả có hộ gia đình thì à, có việc ấy thì Giang cũng bảo là anh trưởng thôn họp hôm qua bà con nhất trí là cứ ngày thì à, đi à, ba bốn mươi người đi làm người đảo vữa người chở vữa vào đây từ cái khu vực mà đảo vữa trên nhá ba kia nhá mọi người nhá để chở vào đến đây còn hai cây số nữa đi đường không phải đơn giản để mà chở được cái à, vữa khô vào đây này. rất là vất vả luôn nhưng bà con vẫn nhiệt tình vẫn cố gắng sự quá nó chảy mạnh quá không anh? 我们把这个讲清楚啊。 Chính ra là con trai là thua, thua chị em phụ nữ đấy Chị em phụ nữ là number one khỏe làm nhanh Đấy. trai thì đa số là mọi người phải đi chợ đảo si em phụ nữ hay là đảo vữa ở đây rồi đấy mệt luôn Đây, đường này là bà con hay làm xong rồi buổi chiều bà con đang đổ ở dưới đấy thì là chở hay à, chở sỏi cát này theo hướng tay mình chỉ à, chỗ điểm này đó chở từ đó <laughs> về cát sỏi khô bắt đầu mới chở vào trong này chở hướng tận dưới đổ kìa rất là lâu xa nữa đang đi bộ từ dưới và con đang đổ dưới kia thở nao hền rất vất vả buổi chiều tối đấy Nên ra là mình phải về nữa cơ trong này là bản không có sóng không có điện này không có gì luôn tí nữa mình lên trên đó xem bà con đảo nào nữa thì mình cũng xin phép về thôi